các bác các anh chị em đưa cô dâu về à, <laughs> trong uh, đoàn của hội uh, làm vườn hay còn gọi là hội nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh Bắc Ninh uh, phối kết hợp với hội sinh vật cảnh của tỉnh Bắc Ninh uh, đến đã đến thăm mô hình bưởi diễn bưởi gốc diễn trồng tại đất Phú Diễn à, dùng sử dụng phân bón Silic Tân Phát trong những năm qua đã gặt hái được rất nhiều thành công và xin giới thiệu với đoàn mình là đây là à, ông Phi Hùng à, chủ vườn thật đặt bồng và à, xin à, ông Hùng là cho biết là à, ngày hôm nay khi mà được đón đoàn à, của tỉnh Bắc Ninh đến đây thì tái thì à, với cái tâm trạng ông có hân hoan có vui vẻ không ạ? Có vâng, vâng, em à, rất là vui, à, rất là à, à, cảm động được à, tiếp đoàn của chúng ta ngày hôm nay vào thăm vườn à, buổi diễn của Phi Hùng tại à, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nơi đây là à, chuyên à, cấp giống cho tất cả các cái à, à tỉnh thành khắp trên cả nước về bưởi diễn à. À. và um, à, bây giờ là được à, được cho anh Phong ở thành phố Bắc Ninh là cũng ờ, trồng cái ờ, Vâng, xin là mời các bác à, vào thăm vườn bưởi của Phi Hùng ạ. Anh chị ạ, vào thăm vườn bưởi diễn. À, vườn bưởi diễn này nuôi dưỡng cái sản phẩm. Và vâng tức là bưởi diễn và này là gốc chính diễn thì trái nó chỉ như này thôi vâng trái nó nhỏ vừa phải thôi như này thôi vâng nó không quá to chống xương mà mẫu mã của nó đây nhìn vàng óng như tơ, rất là đẹp như đây các bạn Đấy. Người nghìn một đấy 60 nghìn mà Tết là 60 nghìn mà 70 nghìn như vâng. là Làm thế nào vâng. mà chiết được cây cái cây mà đang ra hoa để một hai năm là được thu hoạch thì tốt. Vâng, cũng vâng. có thể được anh ạ. Vâng. vâng. Vâng. Tức là đấy là mình mua cây to. Mua cây to tức là cái cây mà người ta đang thu hoạch rồi vâng, này thu hoạch cái to thì trồng khoảng năm thứ hai năm thứ ba là ăn luôn năm thứ nhất để tán năm thứ hai là là là để vài quả bói năm thứ ba là ăn rồi nhưng mà gọi là đắt nhưng mà phát ra gì đấy chưa rồi nhìn cái bưởi sai đẹp vâng. này chứ là mua vâng. cây đấy thì nó đắt hơn vâng thưa các bác đây là bưởi nhà phi hồng đây cây này thì nó chưa được chín nhưng mà rất là sai đấy. đây các bạn đây rất nhiều đây ơi dám chứ chị ơi ngồi em chỉ sợ không được sợ đâu là sau khi ờ, thu hoạch xong ờ, xới sáo vườn dọn cỏ thì ờ, bón tất cả các loại phân gồm có LPK vôi bột LPK à, thì mình cho bao nhiêu? Vâng, em cho được khoảng nửa kg một gốc. Vâng. Vâng, cái loại mà nó giàu đạm và kali ít đi bởi vì lúc đó nó đang cần lẩy lọc với cả cả nuôi cây thì là cả phân chuồng nữa mỗi đây là một bao phân chuồng một gốc đây phân chuồng hai mục và vâng, và silic thì em cho được khoảng uh, từ lửa kg cây nào quả sai thì to thì em cho đến một kg còn không thì vâng. lửa cân thôi lửa vâng. kg tức là cái loại túi 5 cân túi 5 cân thì mình cho nửa cân cho vâng. đến một cân vâng. tùy theo ờ, cây Đúng rồi, vâng. tùy theo cây vâng. và tháng à, khoảng tháng tư là em bón một nửa kg nữa nửa kg silic loại tân phát 5 cân Đúng rồi. Vâng. Ừ, và tháng 7 em bón thêm nửa kg nữa vâng còn cái gói để phun ấy là trọng lượng là là 300 gram là em phun đều hàng tháng đến tháng 9 nhưng ông có thể chia sẻ cho biết là uh, với cái năm vừa rồi đấy là cái xương muối ờ, à, xương sơn vâng. axit rất nhiều thì cái silic ờ, cái túi 300 gram thì mình sẽ phun trong những cái giai đoạn nào để tăng cái tỷ lệ đậu hoa ừ, và nó chống dụng ạ vâng. cái silic thì em phun ờ, cũng như mọi năm áp dụng thế nhưng mà thực tế là cái năm nay ở cái thời tiết ờ, của cái cái thành phố Hà Nội năm nay ở cái vùng này mưa sương muối rất là kinh khủng vâng. và đang đã áp dụng tất cả các phương pháp cho nên là có một số vườn thì được nhiều quả số vườn được ít quả vâng. ví dụ cây nào nó ra sớm thì nó đậu quả hơn còn những cây nào ra sau dụng hàng loạt luôn Đúng rồi. Đó, năm cái vườn này năm năm ngoái các bác vào thì các bác không tưởng tượng nổi luôn, sai. nó sai khủng ngả luôn. hết luôn cả hai bên. Vâng. Năm nay nó được vườn này quả là là cũng tạm được rồi. Vâng. Năm ngoái nó ngả sang hết các bác luôn. Không có chỗ nào các bác đi được đâu, đi ngả lung tung luôn. Rụng á sai ấy, nó sai nó quả. sai quả là chịu xuống ấy. Vâng. Nó chịu xuống quét Tức là năm vừa rồi là nó bị mưa mưa muối ờ, mưa muối các bạn. À. Mưa mưa mưa lúc có mưa, hoa, acid, lúc có hoa. Mưa axit và sương muối. Vâng. Cho nên là nó rụng hoa này, quả bằng dạ, vâng hoa rồi quả bằng ngón tay vẫn bị rụng đấy là cái thời tiết năm năm vừa rồi nó rất khắc nghiệt vâng vâng, vâng. và thế thì ờ, với cái thời tiết như vậy thì mình đã ứng dụng cái phân silic ờ, loại 300 g mình phun như nào em phun là uh, cứ định kỳ một tháng phun lần vâng. vâng. định kỳ để nó dưỡng cây dưỡng hoa vâng. cộng thêm một số cái thành phần khác ví dụ canxi bo cũng phun cùng hết vâng. canxi bo cái lúc phun là nó nó, nó tạo quả vâng. à, thành cấu cấu tạo nụ với cả khi tạo quả là phun canxi bom. Vâng. À, vâng, ờ, mời các bác các anh chị chúng ta nhận xét cái bưởi mà dùng silic thì các bác thấy thế nào? Vâng, chị cho em xin ý kiến à? Cháu, cháu đây cho xin vâng, vâng. Ờ, hôm nay được về thăm uh, vườn bưởi của uh, chú đi. thì tôi thấy là cái bưởi mà được bơm cái phân silic này thì quả rất là nặng dạ. và to đẹp. Vâng. vâng đẹp. Mã thế nào ạ? Mã đẹp. Mã đẹp. Vâng. Và À, vâng à, thưa ông Hùng là ông có thể bật mí cho bà con là biết là cái buổi diễn mà gốc diễn xịn thì nó khác với cái buổi diễn lai như nào thì các bác biết ạ. Mời các bác anh chị ở đây để chúng ta phân biệt được cái buổi diễn xịn. À, và bưởi lai lai lai nó khác à, nhau như à, nào thực ra là Lặng theo lắm. kinh nghiệm của em thôi chứ còn vâng. nói là lai lai là bởi vì họ trồng cái vùng đất khác gọi là lai vâng bởi vì kết quả ấy, nó không được uh, chắc nó không như, nó không như đủ là, chất theo như cái yêu cầu của bưởi diễn đấy quả như thế này mà mà bưởi diễn dạ. nhá em nói luôn là em trồng là em cũng lười phun thuốc cho nên là nó mẫu mã nó giống nhưng mà cái quan trọng là cái chất lượng chất lượng rất là ngon chất lượng rất là ngon tuyệt vâng. luôn yeah. nặng vâng. như đá luôn à. tí chúng Đấy, ta nó sẽ... còn héo vỏ thì thôi chị thấy ăn ngon cực kỳ luôn vâng à. tức là cái cuống của nó còn bây giờ là, là cái cuống nó À, mời toàn thể hội nghị chúng ta vào chúng ta thưởng thức ờ, ít dạ. bưởi dạ, vâng. để ăn thử dạ. để bà con đánh giá vâng. chất lượng nhé vâng. Vâng. Vâng. vâng. Xin mời các bác ờ, đi thăm vườn sau đó ta và để ăn thử sản phẩm tại vườn ạ. Đây em có thể làm một động tác cho các chị thấy này em à, thấy cho các chị là nằm dai cuống này đu đưa thoải mái không dụng quả nhé đu đưa thoải mái tức là dùng cái phân này đó làm dai cuống cho nên nó chống hiệu quả rất tốt và đây này cái buổi à, lúc nãy đồng chí phi hùng đã à, chia sẻ nhưng mà chưa hết ý tức là cái buổi diễn xịn thì cái cuống nó bé xíu như này cái cuống nó bé xíu này còn cái buổi diễn nai ấy, hoặc là trồng trên những nền đất xấu thì cái cuống nó to và cái cuống nhỏ như thế này thì cái trái bưởi nó mới ngon nó mới chất lượng cao đấy và ở đây là dùng quân xịt thì trái nó cứ buông buông xuống đây các bác này nó cứ buông buông buông quả này để nhìn này em nếu mà mình ngồi xuống ấy mình ngồi xuống các chị các bác ngồi xuống đi thì ta thấy nó một <laughs> rừng bưởi luôn vàng óng luôn và đặc biệt là phun cái phân xịt này thì mã nó rất đẹp mã nó cứ vàng óng như như tơ như thế này em nó như thế này này đây này cái bao này mỗi mỗi một bao của nó là mấy cân đấy cái bao ờ, có loại túi 5 ờ, cân để bón gốc ạ và có loại túi 300 g là để ờ, phun tưới ạ vâng tôi xin mời các bác vào trong nhà để thưởng thức tí nhá anh à, Phong ơi vâng. à, xin mời anh nè, à, cho cho cho em à, đánh giá cái nhận xét của anh về thăm cái vườn bưởi nhà Phi Hùng cái vườn bưởi này nói chung nếu mà về chất lượng với cái thời gian năm như thế mà vâng. quả như này tôi cho là đạt yêu cầu à. về chất lượng thì năm nay thời tiết nó muộn hơn vâng. vâng thế cho nên đâu người ta cũng đánh giá là sau một tháng nữa thì nó sẽ chất lượng như mọi năm vâng. nếu năm nay chảy mà trung tuần tháng 11 như mọi năm tôi chảy đầu tháng 11 ấy, thì ăn tốt ừ. lắm rồi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ hết tháng 11 coi ờ, vẫn chưa chưa ngon. Đúng rồi. Nó phải vào cái trung tuần. Đây nó vẫn còn xanh đây được không? Đúng Anh đây, đấy. những cái nhiều cây nó vẫn xanh như này hả? Bắt đầu nó vào đường, bắt đầu nó đang heo nó vào đường. Ừ. Thì nó mới chất lượng nó ngon được. Thế còn cái à, Vâng thưa ông Phong là là những người trồng bưởi lâu năm và ứng dụng phân xinic tân phát à, của chúng tôi trong nhiều năm qua thì ông thấy rằng cái ưu điểm mà dùng phân xinic à, tân phát cho bưởi thì nó có những ưu điểm gì ạ? cái silic của nó theo như cái hướng dẫn của của của công ty thì tôi cho là nếu mà nó đúng cái chất lượng của nó mà đúng đúng cái thời điểm của nó mà ông phải điều chỉnh được cái nước của vâng. từng lúc vâng. thì nó sẽ chất lượng rất là cao. Vâng. Thế nên chúng tôi ứng dụng cái vừa rồi cho cái thời gian năm à, thời gian là bao nhiêu thời gian bao nhiêu thì vừa rồi tưới cả cái cái cái cái cái, cái tưới nữa cái, cái gói con đấy, cái gói vâng. con để tưới để phun đấy vâng. thì nó đều nó hấp thụ cái hiệu quả rất là tốt. Vâng. Vì tôi đã lấy của chỗ của công ty này là vâng. ba à. đợt mỗi đợt một tấn rồi để vâng. vừa phân phối cho bà con rồi vừa bán vừa vừa dùng, vâng. cho nên tôi dùng hết cỡ xem nó mức độ như nào cảm thấy nó hiệu quả năm nay mà không kém cái là chất lượng nó kém ngay nếu mà không có silic thì chất lượng nó kém thì tôi bảo là gái là có nghĩa là chất lượng nó kém Đâu vào mà thì vừa rồi thằng hợp tác nó lấy cái cái cái ba màu của thằng Lâm Thao về đấy vâng. thì nó muốn được cái đấy không thì nó cái, cái mức độ nó không không thành đạt đấy vâng. đấy chỗ cô cô cô lượt đấy vâng. mấy chỗ chỗ ông ờ, Việt đấy cái thời điểm bón cho những cái bưởi nó có cái quy trình của nó thôi nó đều có quy trình anh ạ khi nào bón cái thời điểm nào thì mình có thể hỗ trợ cái là vâng, vào trực tiếp luôn tức là sau thu hoạch thì mình bón một vâng, lần. sau thu hoạch thì mình bón tổng thể rồi Từ vâng, thời điểm hiện nay. Vâng. Vâng, vâng. thể sau Và sau đó khoảng tháng 4 tháng 5 thì mình lại bón tiếp một lần Silic nữa. Yeah. Dạ. Và sau đó thì mình phun cái túi 300 g theo định kỳ phun cái đấy chất lượng nó chất lượng rất hay ví dụ như nhà trong gia đình mình có những khoảng năm bảy cây bưởi thôi vâng, trong mình làm vừa là chưa bên cạnh đấy thì muốn dùng muốn ờ, vận dụng những cái này vào để một ờ, nó có cái cân đấy và nó có cái túi 5 cân rất tiện mà ai mà ăn vâng. nhiều vâng. đây thì mày. ai mà ăn á, vâng, là phải vâng, cả ơn em là chúng ta đến với viên dạ, dạ, dạ. bưởi là cô silicon bác. ngồi ngồi suốt từ từ lúc vào không đi thăm cái gì cả <laughs> bưởi mổ cho anh em để chờ mọi người ra đẹp dạ, nhưng mà như thế này là đẹp bưởi quá vâng đẹp. kính thưa các bác các anh chị à, trong đoàn của hội nông nghiệp và phát triển nông thôn à, quả, của quả, thành phố, phố bắc linh và hội sinh vật cảnh của thành phố Bắc Ninh ạ. Ngày hôm nay rất là vinh dự cho vườn bưởi à, của nghệ sĩ Đạt Bảo Phi Hùng đã được đoàn của chúng ta đến đây tham quan à, cái quang cảnh cũng như là tham quan cái vườn bưởi mà đã ứng dụng phân silic Tân Phát trong nhiều năm qua à, chúng ta đã vừa ra vườn để ngắm những trái bưởi vàng óng như tơ mạ đẹp long lanh và à, thơm nức là lòng người và chúng ta lại được à, thưởng thức những à, à múi bưởi à, diễn à, tại đất, đất diễn ạ thì à, các bác anh chị cho chúng em xin một cái cảm nhận là cái bưởi lấy chất lượng thế nào ạ cái chất lượng rất ngon vâng. mà đúng vâng. là vừa ngon vừa thơm dạ. vì vườn vườn bưởi của gia đình nhà anh này đúng là mê luôn dạ. vâng tức là ngon giòn đậm ngọt dạ. đậm ngọt đậm vâng, vâng. mà đây là bưởi vừa mới hái xong chứ còn nếu bưởi này mà mình bưởi hái chưa mà... xuống nước chưa, chưa xuống nước rồi ạ vâng nếu, nếu mình để được chục hôm thì sẽ ngon tuyệt sẽ ngọt, ngọt không đậm nữa bất kỳ bưởi diễn là cũng phải để nó héo vỏ bắt đầu xuống nước mới ngọt còn cái loại bưởi sông xanh kia có thể ăn được ngay để vài hôm nữa cũng à, vâng. ngọt hơn hai cái hôm nay vải đi vườn ra đi anh hùng này tôi thấy là ngon vâng. nếu mà có thể đem về mà không được thì tôi cũng Dạ. Tức là ý bác là mang quả về hay là mang cây về? Mang quả. Mang quả thì đơn giản. Bây giờ anh có bán cây không ạ? Dạ có. Cây thì phải ra tiếng. Cây à? À, em cũng à, tức là như này. Cái cây cây các bác mua cây nhá. Cứ đừng cứ mua của Đại học Nông nghiệp. Bởi vì là cây đấy là anh ép. Các bác mua phải tìm về đất duyên, mua cái dòng F1 chuẩn nhất. Tức là chiết từ cây mẹ ra mới là chuẩn em thì em không chết nhiều em chỉ chết cho cho những người nào thân quen thôi và em không bán bừa bãi không chết nhiều đâu một năm em em ví dụ ai dặn thì em chết cho khoảng chục hai chục cành bởi chết xong nó hại cây lắm một một cành mà chiết ra đã được bốn năm quả thì riêng cái tiền quả à, đã được bốn năm quả mấy trăm nghìn rồi một một cây có được năm sáu mươi nghìn thì cũng không ăn thua em không muốn chiết như thế nhưng mà ai dặn em cứ chiết cho vậy các bác anh chị ăn tiếp tục nghĩa là với tình cảm là đúng rồi, sẽ chiết và nếu như mà một bác mà có nhu cầu thì hôm nay gặp bác ở đây rồi bác thưởng thức rồi em vẫn sẽ chiết à. và thật sự mà đúng là chú trồng mà quả rất là sai và tôi đã cùng uh, lên hội trợ với uh, chị Tân này rồi cũng mua cây ờ, cái cái lân về mà tôi lấy huyết trồng rất sai nhưng mà bây giờ quả chất lượng quả không được cô thì cũng thế thì nhà bác ở bên bên bên bác hình chị ở bắc ninh mà hôm làm chương trình với mình đấy thì hôm nào à, à em như là có một lần em gặp bác rồi Đúng quên rồi. đấy cái hôm mà chào năm mới mà hai không đúng rồi hôm ý à, hai mươi Thế hôm ý là bạn lên à, bạn tặng em cái áo ở về lạnh Coi như là mình Covid đấy đúng rồi Lạnh là lạnh lạnh vâng, Đúng rồi, em nhớ cái năm đấy là chào đón Tết dương lịch Nếu mà chị chưa biết kỹ thuật thì chú ở đây có thể cung cấp và tới đây chú có thể lên chú cắt lá thì anh cho chị được và, và hướng dẫn bón phân như thế nào cái này kỹ thuật quan trọng hướng dẫn bón phân thôi đồng chí cho tôi xin số điện thoại đây là lên số lượng đăng ký và vâng. vâng. ờ, ờ, ship cho mọi người rất đơn giản thôi vâng. ờ, số lượng nó cũng không có nhiều về bên kia là vài cắt quả mọi người không đăng ký nhanh là hết nhưng thêm nữa là là đoàn kia vào người ta tự chảy hết luôn Đó ở đây thì đợt ờ, bảy này mà độ một tuần nữa là người ta sẽ người ta đến đây người ta đặt và người ta tự chảy dạ. và cũng có những người thì người ta lấy vô người ta đánh dấu quả vào sau là tết người ta đánh dấu cả cây dạ. hai cây này là hai cây này là có người đặt cả hai cây vâng hai cây này là có thể nếu một mua người đặt cả hai cây mua hết cả hai cây luôn vâng thậm chí là người ta còn muốn là đánh cả gốc về để trồng nhưng mà chủ vườn thì bán được một số cây rồi cho nên bây giờ đang muốn giữ lại trồng mấy cây dạ. vâng à, các bác nhà dạ, em sai lắm à dạ, chị sai lắm em ơi em xem còn bưởi Anh đi ra để đấy cứ cao cao đấy anh ơi cây này này này. Anh Hùng ơi, cây này. Cây này, cây à? này. Cây này cây kia. Cây dưới à? Cây này, cây này, cây này. Đây ạ. Ừ cây này. Chị chỉ cây này mà. Ừ, cây này. Quả già đây. Kia kìa, em em dưới quả già trên kia kìa. Kìa hai quả. Không quả dưới, quả dưới. Lấy quả dưới. Đây nhá, quả này. Quả này. Đúng rồi, hai quả này được đấy. Ừ. Hai quả này. Vâng. Đây bạn thử bổ cho các anh anh bố vỏ rất là mỏng đấy ui bổ luôn da sắc nhỉ vâng Đấy. để cho hạnh hạnh Bố thì kia nó đẹp hoa à, ừ. mình thử để xem là cái vỏ nó mỏng như nào đấy đấy, đấy. vỏ mỏng tăng này là vỏ mỏng. mỏng bạn mũi to vỏ mỏng vỏ mỏng mũi to rất là sọ to nhé sọ rất luôn. là ấy đấy. mà cây này cũng không phải lâu lắm nhỉ cây này bé cây này chỉ độ khoảng bốn năm này bốn năm năm lên vào mỏng căng. 4 năm mới được thế này thôi. Cây này phải hơn vì cái cây trong kia nó đã 40 năm rồi. Cây này chắc phải hơn Không. hơn hơn 4 năm. Cây này chỉ 5 6 năm là cùng thôi. Vâng. Đấy. Đi vâng. mời các bác anh chị để chúng ta ở lại này nghe đàn bầu đã vâng. hả? Đi. Đoàn chúng tôi chia tay à, Phú Diễn để về trở về với Bắc Ninh Kinh Bắc và à, cứ nhớ hoài nhớ mãi vườn bưởi sai chữ quả, thơm nước lở và chất lượng ngon tuyệt hảo. Bởi bởi đây đã, đây đã được ứng dụng Silic Tân Phát trong những năm qua đã làm nên những kỳ tích, những vườn bưởi đẹp long lanh như thế này. Trồng mẫu mã đẹp và trên những cây bưởi đeo hàng trăm trái nhưng mà lá của vẫn xanh mướt, óng mượt. Và nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi diễn bưởi sạch bưởi ngon thì chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của chủ vườn ờ, ông Nguyễn nghệ sĩ đàn bầu phi hùng ở đây để ờ, các bạn ờ, có thể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 cao cho nhà vườn thì tại sao bạn ấy không dùng câu hỏi này dành cho các bạn và các bạn hãy thử nhé hãy thử một vài cây uh, dùng ứng dụng phân silic để xem là cái hiệu quả dùng phân silic nó tốt trái bưởi đẹp ngon chất lượng cao như thế nào và cuối cùng thì một lần nữa xin chào cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm xin hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo đây. Chạy đưa anh chơi, chạy vài quả đi thì nó, nó, nó ghép uh, xuống hết rồi đấy. Đang đang. các mắt đều ghép đều lên hết rồi. Ghép ghép vào mắt hết rồi. Dạ, cái này thì nói chung kể cả cái này cái kia đi lên tận ba vì đi tích cả. Vâng. Đây cây này bưởi à, tháng 10 có này, bưởi da xanh có rồi. kia dáng hơi như